nhưng đối với cái bộ hột tài xỉu cây và bộ hột tài xỉu mắt hí bên em thì mặt ba của nó em sẽ làm thành dấu sắc bình thường thì mặt ba nó sẽ là dấu huyền nhưng ở đây em sẽ làm thành dấu sắc là để em đánh dấu cho các bác biết cái bộ hột tài xỉu cây hay bộ hột tài xỉu mắt hí này em không hề bo từ 14 ly của nghệ hoa xuống các bác nhá và bác nào mà đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây hay gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi thì các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó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 nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhé khi mà các bác mua cái bộ hột tài xỉu cây hay là bộ hột tài xỉu mắt hí bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắp cái bộ hột đi theo ý muốn của mình ngoài ra cái bộ hột tài xỉu cây hay gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí này đi rất là khôn và không bị bệt cầu và đặc biệt là chống được thầy thợ nghe hột em đảm bảo với các bác là các bác có thể giành tuyệt đối khi sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây hay là bộ hột tài xỉu mắt hí này bình thường các bác lắc hột nó sẽ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu khi mà các bác được chia sẻ cái cách để có thể lắc được cái bộ hột này rồi thì các bác có thể lắc nó theo ý muốn của mình về phần tan tích thì em bao tan tích cho các bác ăn thua trẻ hột vì thời lượng video nó cũng có hạn vậy nên em sẽ bỏ qua phần tan tích em sẽ test luôn cái phần lắc hột cho các bác xem trước tiên thì em sẽ lắc như vừa rồi mẹ nói đấy, bộ hột đi đều cho các bác đúng không ạ bây giờ đang tài đúng không ạ xỉu tài bão luôn này bão tứ xỉu đó chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đúng không ạ và sau đây em sẽ lắc giữ cho các bác này bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ giữ xỉu cho các bác nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này sáu xỉu này chén này em hơi mạnh tay nó lên tài vừa rồi em đã giữ cho các bác 6 chén xỉu bây giờ nó lên tài em sẽ giữ thử cho các bác một hai chén tài để các bác thấy được rằng cái bộ hột này nó không bệt cầu không bệt xỉu nha các bác nhé